Nhận định dự đoán tỷ số và soi kèo trận cầu tranh hạng 3 World Cup 2022 giữa tuyển Croatia và Maroc diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 17 tháng 12. Màn thái đấu hấp dẫn, cuộc chiến vì danh dự. Động lực thi đấu đó là thứ mà Maroc sở hữu mạnh hơn so với Croatia. Dẫu gì thì một đội bóng châu Phi bước vào top 4 World Cup là lịch sử. Trong khi đó, có lẽ Croatia không mong muốn chơi trận đấu này bởi vì kỳ trước thành tích của Modric và các đồng đội là tốt hơn cả Croatia và Maroc đều thi đấu quá xuất sắc để lọt vào đến bán kết World Cup 2022. Nhưng cuối cùng họ đã bị đánh bại bởi những đội mạnh hơn. Tuy nhiên thì vẫn còn cơ hội cho Croatia và Maroc khi cặp đấu này đối đầu để xem ai sẽ giành vị trí thứ ba. Duyên nợ đã đưa Croatia và Maroc tái ngộ ở trận tranh hạng 3. Ở vòng bảng thì đôi bên nằm cùng nhóm bảng F và hai đội đã xuất sắc vượt qua Bỉ để chiếm những vị trí đầu bảng và giành vé vào vòng knockout. Bên cạnh đó, Cả Croatia lẫn Maroc đều tiếp tục tạo ra bất ngờ khi đã loại được những ứng cử viên nặng ký là Brazil và Bồ Đào Nha, để rồi chỉ phải gục ngã tại bán kết trước Argentina và đương kim vô địch Pháp. Ở hành trình các trận đấu vừa qua tại World Cup 2022, Croatia đã thể hiện được bản lĩnh của một đương kim á quân không thể đùa ở các vòng đấu. Ở trận tứ kết thì Croatia cũng gây bất ngờ với màn thắng thuyết phục ở loạt sút luân lưu khi thủ thành Livakovic cản phá được những pha bóng từ ứng cử viên được đánh giá là nặng ký trong hành trình giành vô địch World Cup 2022. Tương tự như là ở trận đấu vòng bảng, Croatia vẫn tiếp tục được giới chuyên môn đánh giá cao hơn. Trên thực tế, Croatia cho dù có mặt ở trận tranh hạng 3 ngày hôm nay, nhưng màn trình diễn của họ vẫn chưa thực sự được thuyết phục. Người ta nói nhiều hơn về tinh thần của Croatia chứ không hẳn đánh giá cao ở khía cạnh chuyên môn. Tại vòng 18, Modric và các đồng đội phải rất vất vả mới vượt qua được Nhật Bản ở chấm luân lưu. Kế đó thì họ lại có phần may mắn khi không để thua Brazil trong thời gian thi đấu chính thức và lại thắng trên chấm 11 mét. Nhưng trận thua toàn diện trước Argentina đã phơi bày được nhiều yếu điểm của Croatia. Đội hình với nhiều cầu thủ già nua của Croatia đã bị vắt kiệt sức ở hai trận cầu với Nhật Bản và Brazil. So với Croatia thì màn trình diễn của Maroc là ấn tượng hơn nhiều. Họ là đội bóng châu Phi đầu tiên giành quyền vào bán kết World Cup. Không những thế, từ đầu giải thì Maroc chỉ thua kèo đúng một trận duy nhất, đó là cuộc chiến với Pháp ở bán kết nhưng cho dù để thua Pháp với tỷ số 2-0 ở bán kết, song các cầu thủ Maroc có thể ngẩng cao đầu và xứng đáng với những lời khen ngợi. Nên nhớ rằng đại diện châu Phi đang là một trong những đội bóng có phong độ ổn định nhất tại World Cup năm nay. Trước khi để thua đương kim vô địch Pháp, thầy trò huấn luyện viên Rigagui đã có chuỗi phong độ bất bại. Trong đó thì họ lần lượt đánh bại Bỉ, Canada và còn lại là trận hòa trước Croatia ở vòng bảng. Sau đó thì đội bóng này liên tiếp gây bất ngờ khi đánh bại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở các vòng 1-8 và tứ kết. Ngay cả trận thua 0-2 trước Pháp, Maroc cũng là đội bóng thi đấu tốt khi cầm bóng tới 60% và số lần dứt điểm nguy hiểm không hề thua kém. Cùng có hai lần dứt điểm chúng không thành. Tuy nhiên thì do thiếu chút ít may mắn và thua kém về bản lĩnh, Maroc ngậm ngồi nhường vé chung kết cho đối thủ. Croatia với kinh nghiệm vẫn được đánh giá cao hơn Maroc, nhưng cũng như trận đầu ở vòng bảng thì đội bóng áo kẻ caro chỉ chấp đồng banh cùng điểm bỏ. Mức kèo như vậy vẫn chưa phải là tỷ lệ khả quan cho Croatia khi họ dường như đã xuống sức nhiều sau những cuộc chiến kéo dài với Nhật Bản và Brazil. Về lịch sử đối đầu của hai đội, hai đội trước đây đã có hai lần chạm trán. Một lần là vào năm 96, khi đó thì hai đội hòa với tỷ số là hai đều. Và gần nhất mới đây đó là ngày 23 tháng 11 ở lượt trận bảng F vòng bảng. Hai đội cũng hòa nhau với tỷ số là 0-0. Về phong độ gần đây của Croatia và Morocco. Ở trong năm trận gần đây, Croatia thắng 3 trận, hòa một trận và thua một trận. Còn trong năm trận gần đây nhất thì Maroc thắng 4 và thua 1. Thông tin về lực lượng Hai đội tuyển lực lượng đầy đủ Đội hình dự kiến Đội tuyển Maroc Thủ môn Bono Các cầu thủ Hakimi Saiz Oges Maraoui Aunahi Amrabat Amala Ziyech Enesri và Buffon. Tuyển Croatia, thủ môn Livakovic, các cầu thủ Stanisic, Lovren, Gvardiol, Barisic, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Petkovic và Perisic. Những thống kê về trọng tài Trọng tài chính Rafael Klaus, người Brazil Sự nghiệp bắt phần lớn ở giải Brazil Ngoài ra còn có một vài giải đấu lớn như là U20 World Cup 2019, Copa America 2021, Copa America 2019. Đã bắt hai trận tại World Cup năm nay và rút 6 thẻ vàng. Bắt 5 trận tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ và rút 30 thẻ vàng. Tỷ lệ rút thẻ là 4,23 thẻ vàng trên một trận và 0,14 thẻ đỏ trên một trận. Tỷ lệ thổi phạt 11m là 0,28 lần trên một trận. Những thông kê đáng chú ý của Croatia và Morocco ở trận vòng bảng năm nay, Croatia và Maroc đã hòa nhau không bàn thắng. Croatia đã thắng hai trận đấu tại FIFA World Cup trước các đối thủ châu Phi với tổng tỷ số là 6-0, 4-0 trước Cameroon năm 2014 và 2-0 trước Nigeria năm 2018. Croatia được cho là đội có nhiều khả năng ghi bàn hơn trong hiệp 1. Tỷ lệ phân góc của trận được dự đoán sẽ nằm ở mức là 8,5 trái. Croatia chỉ thắng 1 trên 6 trận đấu của họ đến nay trong thời gian thi đấu chính thức. Tuyển Maroc mới chỉ để thủng lưới bao bàn tại World Cup năm nay. Có 8 trên 10 trận đấu loại trực tiếp gần nhất của Croatia ở các giải đấu lớn đã kéo dài tới hiệp phụ. Với tỷ lệ cao nhà cái, với tâm thế của đội bóng đã từng đi tới trận chung kết World Cup 2018 và thêm đội hình chất lượng nhỉnh hơn, giới điều hành thị trường đã đưa ra kèo chấp đồng banh là âm 1 trên 4 dành cho Croatia ở trận đối đầu này. Cũng không bất ngờ khi mà Croatia được đánh giá cao hơn bởi vì ngoài những yếu tố trên, họ còn có thể lực tốt hơn trong khi có nhiều hơn một ngày nghỉ so với Maroc. Tuy nhiên thì nếu dựa vào phong độ thực tế, giới đầu tư châu Á sẽ phải cẩn trọng khi đặt niềm tin vào kèo trên Croatia. Nên nhớ rằng Croatia mới thắng đúng có một trận trước đội bóng tí hon đó là Canada ở World Cup năm nay. Còn lại là 4 trận hòa và một thất bại tính trong 90 phút chính thức. Trong đó thì họ đã từng vất vả phải có trận hòa 0-0 trước chính tuyển Maroc ở vòng bảng. Trái ngược với phong độ nhạt nhòa của đối thủ, Maroc thi đấu thăng hoa khi thua đúng một lần còn lại là hai trận hòa và thắng 3 lần tại World Cup. Một điểm cần lưu ý đó là Maroc cùng với Pháp đang là đội bóng có tỷ lệ thắng kèo cao nhất với 5 trận thắng và chỉ thua một lần ở giải này. Tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra Croatia chấp đồng banh. Chuyên gia khuyên rằng nên lựa chọn Maroc thắng kèo. Về tỷ lệ châu Á là 0, 1 trên 4. Croatia thua kèo 2 trên 3 trận đấu mới đây. Lúc này thì Modric cùng với các đồng đội chỉ thắng 1 trong số 6 trận đấu tại World Cup và lựa chọn họ với kèo chấp đồng banh âm 1 trên 4 không phải là một quyết định an toàn. Trái ngược thì Maroc là địa chỉ sáng giá khi thắng kèo 8 trên 1 trận đấu gần đây. Về tỷ lệ tài xỉu, tỷ lệ 2, 1 trên 2. Trận đối đầu ở vòng bảng có tỷ số hòa 0-0. 5 trên 7 trận đấu mới nhất của Croatia về xỉu 2, 1 trên 2. Tại World Cup năm nay thì có 5 trên 6 trận đấu của Maroc cũng về xỉu là 2, 1 trên 2. Về tỷ lệ thẻ đối đầu Tài xỉu thẻ phạt hiệp 1 Nên chọn tài 1 thẻ Tài xỉu thẻ phạt cả trận Nên chọn tài 3.5 thẻ Về tỷ lệ ghi bàn Phân tích của chúng tôi và tất cả các dữ liệu có sẵn Bao gồm các màn trình diễn gần đây Và chỉ số cầu thủ cho thấy được Kết quả có khả năng xảy ra nhất của trận đấu này là Croatia thắng với xác suất là 39,67%. Một chiến thắng cho Maroc có xác suất là 32,69% và một trận hòa có xác suất là 27,6%. Tỷ số có khả năng nhất trong một trận Croatia thắng với tỷ số 1-0 với xác suất là 11,61%. Các tỷ số có khả năng xảy ra tiếp theo cho kết quả là 21 chiếm 8,26% và 20 chiếm 7,35%. Khả năng cao nhất Maroc thắng 0-1 là chiếm 10,29%, trong khi tỷ số hòa 1 đều chiếm 13,03%.